chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình nha hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em độ một con Nokia huyền thoại nè độ lên màn hình màu luôn nha anh em huyền thoại một thời mình sẽ độ cho nó lên à, giờ mình đang ăn bóng xanh dương này. mình sẽ độ cho nó lên bóng màu xanh lá cây Nếu mà anh em thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha nó sẽ lên yeah. thì cái chỗ này nó có một cái bóng đèn trên này có một cái bóng led nha nè thì nên sẽ lấy bỏ hàn hàn nghe con lấy này ra thay con khác vô theo ý của mình là được than mình dùng loại mà hèn như máy anh sửa điện thoại nha mà hèn 40W trăm rưỡi một cây hàn rất là đã anh em dùng à, nhíp này đây những đầu nhọn và tay hàn em sẽ hàn lại bóng ra để mình lên nét này đó anh em làm thật tỉ mỉ mới được nha tại vì bóng này rất là nhỏ đó ra nè nè nhỏ tí luôn tí đẹo theo đây là bóng màu xanh dương này giờ mình sẽ lấy cái bóng màu xanh lá mình thay vào đây thì bóng anh em mua loại bóng nét dán nha nét dán 0306 đây nét dán này có 5 màu đây nó nằm rồi đây trên đây thì người ta bán người ta có ghi à, này đỏ nè vàng nè trắng nè, xanh dương nè còn dây xanh lá nữa, rồi xanh lá mất tiêu đây đây xanh lá nè đó thì bây giờ mình sẽ cắt một bóng bóng rất là bé nha nha bóng này nó tầm 2 mm mình cắt mình lấy một bóng ra anh em coi tỉ mỉ thì anh em sẽ làm được nha cái led này thì anh em cứ lên google search led dán 0306 anh em thích màu gì nè anh em đặt hàng ở trên mạng là người ta sẽ gửi về cho anh em rất là rẻ mua về chế chéo độ kịch nè đây con led đây này bé tí luôn anh em con lấy anh em thấy cái hình tam giác màu xanh không đó cái hình tam giác này cái góc nhọn ở đầu trên đó đây nè là cực âm và dưới đây á, là cực dương thì cái cực dương cực dương nó sẽ nằm về dưới nha nè cực dương nằm về đây nè cực âm nằm trên đây nè Đó, anh em lấy đồ gấp gấp cái con lén này tỉ mỉ nha em để vô em hành lại là xong cũng rất là đơn giản cứ hành đúng chiều cực âm cực dương là nó sẽ sáng thôi còn bình thường cái máy này đây này mình nói anh em luôn cái máy này khi chưa có bóng đèn màn hình thì nó như thế này đây nó không có sáng anh em đây mình mở nguồn đây nè lên đó không sáng nha anh em đèn phím với đèn nguồn màn hình là nó liên kết với nhau Khi nào mình hàn nó kia vô mặt nó đóng vô thì nó mới sáng giờ mình tiến hành mình hàn cái bóng nó vô bé tí luôn nhìn không thấy luôn nè anh em gấp dọc con nét cho cái hướng lên nó quay lên đây này nhưng mà khi anh em bỏ vô nó dựng về cho nó chiếu vào trong cái tấm nhựa này em bỏ vô và em hành chấm chì lại là xong trong cửa kính hiện kính lúc à, nó sẽ dễ hơn nhỉ? nhìn rõ hơn xong một đầu đó em xoay xuống Đấy. đây là màu xanh rất đẹp giờ đến lần ráp vô à, nó bị cháy